Lâu đài thần bí Nhà văn nữ Edith Nesbit Sáng tác năm 1907 Chương 6 Johnson trở thành anh hùng được mọi người chú ý Chính anh ta là người đã lùng bắt bọn trộm Đề ra kế hoạch và thu hồi được toàn bộ số đồ bằng bạc đó Anh ta không ném hòn đá đó Người ta cho rằng Macbeth và cô của mình chắc đã lầm lẫn khi nói là có ai đó ném hòn đá. Xong, anh ta không phủ nhận rằng lá thư cảnh báo là có thật. Chính Gerard đã đi ra ngoài sau buổi sáng để mua báo, rồi đọc to cho những người khác nghe hai hàng chữ về sự kiện của tờ Leadlesby Observer. Khi cậu ta đọc, miệng người nào cũng há hốc ra nghe, và khi cậu ta ngừng đọc ở đoạn khả năng trinh thám của chàng trai thành phố này còn hơn cả Lecoq và Holmes. Cho nên, việc anh ta được đề bạc lúc này là chắc chắn. Thì mọi người im như hến. Thế đấy, chú ấy đã không xử lời hứa phải không? Jimmy nói chen vào. Em cảm thấy đó là lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã cung cấp thông tin cho những kẻ nói dối trơ trẽn như chú ấy. Bởi vì nếu không có anh Cherry thì họ làm sao bắt được chúng chứ? Sao chú ấy lại có thể nói thế được nhỉ? Gerard cố tỏ ra công bằng. Mọi người biết đấy, rốt cuộc chú ấy cũng phải nói ra điều gì chứ. Anh mừng là mình đã... Cậu ta đột nhiên ngừng lời. Anh mừng vì cái gì cơ? Không có gì. Cậu ta nói với vẻ muốn gạt mọi chuyện sang một bên. Thôi nào, hôm nay chúng mình sẽ làm gì đây? Cô bạn mặc bèo trung thực đã hiểu ra và muốn có chiếc nhẫn. Còn Kathleen và Jimmy cũng muốn có. Chà, anh biết rồi. Cô giáo nhiều ngày nay chưa nhận được sự quan tâm rồi. Việc này còn quan trọng hơn là việc người anh hùng của chúng ta xưng tội nữa đấy. Em mong sao anh đừng có luôn miệng xưng mình là anh hùng của chúng ta. Jimmy nói, dù gì anh cũng không phải là anh hùng của em. Thế thì mỗi người là một anh hùng vậy. Kathleen vội nói, ừ, cô em gái của tôi ngoan quá. Gerard cười, có vẻ hơi bực. Cô em hãy trông chú nhóc cho thật ngoan, cho đến khi bảo mẫu quay lại nhé. Thế anh không đi chơi với bọn em à? Kathleen vội hỏi. Seran nghêu ngao. Ta phải vội đi, vì hôm nay là ngày chợ phiên, và tại chợ phiên đó ta sẽ mua hoa hồng cho người đẹp của ta. Nên nếu mọi người cũng muốn đi, thì hãy đi ủng vào và nhanh nhẹn lên. Em không đi đâu, Jimmy vừa nói vừa khục khịch mũi. Kathleen quay lại nhìn Seran một cách thất vọng. Ôi, James em, Gerard nói một cách buồn bã. Sao anh có thể quên rằng em chính là thằng em bé bỏng của anh chứ? Nếu anh từng đối xử với em như những đứa trẻ khác và trêu đùa em như anh đã làm với Turner, Mobley hay đứa nào khác, thì đây chính là hậu quả đó. Anh có gọi chúng là những thằng em bé bỏng đâu. Jimmy trả lời một cách thành thật. Thôi, anh sẽ rất cẩn thận và không gọi em như thế nữa. Thôi nào hai người anh hùng của tôi Cô giáo tận tụy là người hết lòng vì các em đấy Cả ba anh em tình cờ gặp mặt Bèo ở góc quảng trường Nơi cứ đến ngày thứ sáu hàng tuần Lại thấy những quầy hàng, lèo bạc và những chiếc ô màu xanh lục được dựng lên Nào là da cầm, thịt lợn, đồ gốm, rau xanh, vải vóc, bánh kẹo, đồ chơi, dụng cụ, gương soi và đủ loại hoàng hóa thú vị được bày trên bàn có chân mễ được xếp chồng lên các xe kéo, ngựa được nhốt vào chuồng, cọc được đóng ở một chỗ thích hợp bên những thùng gỗ chất đầy hàng, hoặc được bày trải ra nếu đó là đồ gốm hay ngũ kim trên những phiến đá lát trơ trọi ngoài chợ. Mặt trời chiếu sáng như chào đón, và theo như mặt beo nhận xét thì cảnh vật thiên nhiên trông thật vui vẻ. Có mấy bó hoa giữa đám rau xanh và bọn trẻ chần chừ cân nhắc lựa chọn. Hòa thành trúc thơm quá Mặt bèo nói Hoa hồng đi Kathleen đề nghị Hoa cẩm chướng rẻ lắm Jimmy nói Còn Seran ngửi những bó hoa trà đã buộc chặt Rồi bọn chúng trả tiền Bọn trẻ mua hoa cẩm chướng Một bó hoa màu vàng như nghệ Một bó trắng như kem bọc sữa Và một bó đỏ như má búp bê mà Kathleen chưa bao giờ chơi Bọn chúng mang hoa về nhà và khi đến cửa thì chúng dùng dây buộc tóc màu xanh của Kathleen để nhanh chóng buộc những bó hoa lại cho thật đẹp. Sau đó, Seran thận trọng gõ cửa phòng khách, có lẽ đó là nơi cô giáo ngồi suốt ngày. Mời vào! Tiếng cô vang lên và Seran bước vào. Cô giáo không ngồi đọc sách như thường lệ, mà lại khom người xem một quyển nháp. Trên bàn có một cái hộp màu đã mở, có bề ngoài không giống với hộp kiểu Anh. Hộp đó đựng chất lỏng màu xám, rất giống với những chiếc hộp của các họa sĩ vĩ đại nhất chuyên về vẽ tranh màu nước và cũng giống với hộp màu trị giá 6 xu của những đứa trẻ nghèo khổ nhất. Chúng em xin tặng cô với tất cả tình cảm của mình. Sheran vừa nói vừa đột ngột đặt bó hoa xuống ngay trước mặt cô giáo. Chà, em đúng là một cậu bé ngoan. Thế này cô có phải ôm em không đây? Và Shiran chưa kịp giải thích là mình đã lớn lắm rồi Thì cô đã hôn thật nhanh theo kiểu Pháp Lên má cậu ta Cô đang vẽ đấy ạ à? Cậu ta vội hỏi để giấu sự khó chịu của mình khi bị đối xử như một đứa bé ừ, Cô mới vẽ phát một bức vào hôm qua Cô giáo trả lời Rồi cậu ta chưa kịp thắc mắc là bức tranh hôm qua vẽ về cái gì Thì cô giáo đã cho cậu ta xem bức họa thật đẹp Và giống y tháp Giang Đinh Ôi, đẹp tuyệt! Nhà phê bình của chúng ta bình luận. Mọi người lại đây mà xem này. Mọi người đến xem, kể cả bác beo đang đứng ngượng nghịu ở phía sau, cũng cố nhìn qua vai Jimmy. Cô thật là tài giỏi, seran lễ phép nói. Đến mức độ nào thì mới gọi là tài giỏi khi cả đời làm nghề gõ đầu trẻ chứ. Cô giáo nói, thật tiếc quá, seran công nhận. Em cũng thấy hình vẽ rồi chứ Cô giáo hỏi mặt bèo Rồi nói tiếp Em là người bạn ở thành phố phải không Em chào cô ạ à. Mặt bèo nói một cách lễ phép Dạ không ạ à, Em không ở thành phố mà là ở tháp danh đi ạ à. Cái tên đó dường như đã gây ấn tượng cho cô giáo rất nhiều Gerard hy vọng rằng cô bạn không phải là kẻ hợm hỉnh Tháp danh điên à Cô giáo nhắc lại nhưng điều này thật kỳ lạ Em là thành viên trong gia đình huân tước Giang Đinh à? Ừ, ông ấy chưa có gia đình ạ à? Mặt bèo nói ông ấy chưa lấy vợ Thế thì em có phải có phải là là là là chị em họ hay là cháu của ông ta không? Ừ, dạ không ạ. À. Mặt bèo nói mặt nóng bừng bừng. Em hoàn toàn không phải là con nhà quyền quý gì đâu. Em là cháu của người quản gia của Huân Tước thôi ạ à. Nhưng mà em có biết Huân Tước danh đinh chứ? Dạ không ạ à, Em chưa bao giờ được nhìn thấy ông ấy cả Mặt bèo trả lời Vậy ông ấy chưa bao giờ đến tòa lâu đài của mình à? Kể từ khi em sống ở đó thì chưa Nhưng tuần sau ông ấy sẽ đến Tại sao ông ấy lại không sống ở đấy nhỉ? Cô giáo hỏi Cô của em nói là ông ấy nghèo quá mà. Mặt bèo nói và bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô ta nghe được trong phòng quán gia về việc chú của Hân Tước Danh Đinh đã để lại phần lớn của cải cho người anh họ thứ hai của Hân Tước, nên Hân Tước Danh Đinh tội nghiệp chỉ còn đủ tiền để sửa sang lại lâu đài cổ đó và sống yên ổn ở một nơi khác. Ông ấy không đủ tiền để mở cửa tòa lâu đài hay sống ở đó và không thể bán tòa lâu đài đó được bởi vì điều đó đã được quy định trong văn bản rồi. Vậy văn bản là gì cơ chứ? Cô giáo hỏi. Đó là văn bản mà các luật sư đã viết ra ấy mà. Mặt bèo nói, hãnh diện về kiến thức của mình và rất thích thú khi cô giáo quan tâm nhiều đến thế. Và một khi ngôi nhà đã được viết vào trong văn bản rồi thì không thể bán hoặc cho ai được, mà chỉ được phép để lại cho con trai mình dù muốn hay không. Nhưng sao chú ông ta lại có thể ác thế cơ chứ Để lại cho cháu mình cả tòa lâu đài mà lại không để cho ông ta lấy một xu Cô giáo hỏi Khiến cho Kathleen và Jimmy ngỡ ngàng trước sự tinh tế của cô giáo Còn chúng thì mù tịch Ồ, em có thể kể cả chuyện đó cho cô nghe Mặt bèo nói Huỳnh thức giành đình muốn lấy một cô gái Nhưng chú của ông ấy lại không đồng ý Đó là người hầu gái trong một quán rượu hay là một phụ nữ ba lê hay gì đó. Nhưng Huân Tứ quyết không từ bỏ người đó, nên chú ông ấy quyết định, thôi được. Rồi ông ta để lại mọi thứ cho người anh họ của Huân Tước. Và em nói là ông ấy chưa lập gia đình. Vâng ạ, à, còn người phụ nữ đó đến tu viện để đi tu. Em chắc giờ bà ta vẫn sống trong đống gạch đá. Gạch ư? Ý em là bốn bức tường ạ. À. Mặt bèo vừa nói, vừa chỉ vào những bông hồng trên giấy dán tường. Giam mình cho đến lúc chết, trong các tu viện là thế đấy ạ. À. Không phải thế, cô giáo nói. Trong tu viện có những người rất tốt bụng, nhưng điều đáng ghét ở đó là những chiếc khóa ở cửa. Đôi lúc người ta không đi ra ngoài được, nhất là khi họ còn rất trẻ mà họ hàng của họ đã đưa họ vào đó để được phúc lợi và sự an nhàn. Nhưng những viên gạch, em nói như thế phải không? Là những bức tường giam họ cả đời. Không, bản thân những viên gạch không phải như thế. Ừ, thế còn ông Huân Tước đó, sau đó ông ấy có đi tìm cô gái của lòng mình không? Ồ, có chứ ạ, à. ông ấy có đi tìm bà ấy đấy chứ. Mặt beo khẳng định, nhưng có vô vàng tu viện nên ông ấy không biết tìm ở đâu rồi bưu điện trả lại cho ông ấy tất cả những lá thư và... Trời! Cô giáo kêu lên, nhưng hình như chỉ những người quản gia ở đó đều biết cả nhỉ? Tương đối rõ ạ, à, mặt mèo nói một cách hồn nhiên. Và em cho rằng ông ấy sẽ tìm được bà ấy ư? Không à? Chà, rồi ông ấy sẽ thấy bà ấy thôi mà. Mặt mèo nói, khi ông ấy đã già nua và ốm yếu, rồi hấp hối và rồi một bà sơ hiền hậu nhân từ sẽ có mặt bên cạnh Rồi ngay khi ông ấy hấp hối Chắc chắn bà ấy sẽ trở lại là chính mình và nói Ôi tình yêu đã mất của em Và khuôn mặt ông ấy sẽ bừng sáng với một niềm vui diệu kỳ Rồi ông ấy sẽ từ giả cõi trần sau khi gọi tên người yêu lần cuối Cô giáo lặng đi một lúc vì ngạc nhiên Em đoán là thế à Liệu có như thế không nhỉ? Cô giáo nói À không Mặt bèo trả lời Đó là những gì em đọc trong sách ạ à. Em còn có thể kể cho cô nghe rất nhiều chuyện tình bi thảm bất cứ lúc nào cô muốn Cô giáo giật mình Hình như cô nhớ ra điều gì đó Đã gần đến giờ ăn rồi Cô giáo nói Còn cô bạn mặt bè của các em Cô bé thật vui tính nên chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng cô ấy nhé Ôi, những bông hoa xinh đẹp của ta! Kathleen, em hãy để vào nước cho cô, để cô chạy đi mua bánh. Các em phải rửa sạch tay và sẵn sàng khi cô về đấy. Sau khi mỉm cười gật đầu với bọn trẻ, cô giáo chạy lên cầu thang. Cứ như cô ấy còn trẻ lắm ấy, Kathleen nói. Cô ấy còn trẻ mà. Mặt bèo trả lời, còn khối người khác nhiều tuổi hơn cô ấy mà vẫn có người xin cưới đấy. Tớ cũng được chứng kiến nhiều đám cưới có cô dâu nhiều tuổi hơn cô ấy cơ. Mà sao mọi người không nói với tớ rằng cô ấy đẹp nhỉ? Thế ư? Ừ, Kathleen hỏi. Dĩ nhiên rồi, tớ còn thấy cô ấy tuyệt hơn khi nghĩ đến chuyện đi mua bánh để chào mừng tớ và gọi tớ là cô bé vui tính. Này, phải nói là cô ấy khá lịch sự đấy. Sarah nói, mọi người biết đấy, những cô giáo chỉ nhận được đồng lương đủ sống ấy vậy mà cô giáo lại tiêu tiền với chúng ta tớ nghĩ hôm nay chúng ta đừng nên đi chơi mà ở nhà chơi với cô thì hơn tớ cho rằng ở đây cô buồn lắm không biết cô giáo có thích thế không kathleen phân vân cô emily nói rằng những người lớn thật sự không thích chơi đùa đâu mà nếu có thì cũng chỉ là để làm vui lòng chúng ta mà thôi Chúng ta phải sử dụng bộ đồ công chúa thôi Chúng ta đã nói là sẽ làm thế mà. Kathleen nói, chúng ta sẽ làm thế cho vui lòng cô giáo. Sắp đến giờ uống trà rồi, Jimmy dục. Lúc đó sẽ có sự ăn nhập may mắn và chúng ta sẽ không phải đóng kịch nữa. Không biết bộ đồ đó có bị sao không nhỉ? Mặt bèo hỏi. Không bị sao đâu, tớ sẽ chỉ cho cậu nơi tớ để bộ đồ đó. Nào, anh Jimmy, giúp em một tay dọn bữa ăn nào. Chúng ta sẽ bảo Elisa dọn bộ đồ sứ đẹp nhất ra đây. Bọn chúng bắt tay vào việc. Thật may, Gerard chợt nghĩ ra. Thật may là những tên trộm đã không lấy được những viên kim cương trong phòng để đồ châu báo. Chúng không thể nào lấy được đâu, mặt bèo nói thầm. Bọn chúng không biết những thứ đó đâu. Tớ nghĩ chẳng có ai biết được những thứ đó trừ tớ. Cả các cậu nữa và các cậu đã thề là sẽ giữ bí mật rồi đấy Ngay từ đầu Tớ cam đoan là cô tớ không hay biết gì đâu Tớ cũng chỉ tình cờ phát hiện ra cái lò xo ấy thôi Huân tước danh điên đã giữ bí mật rất giỏi đấy Ước gì mình cũng có bí mật như thế để giữ nhỉ Gerard ước ao Nếu như bọn trộm mà biết thì tất cả những thứ đó cũng được đưa ra đấy Mặt bèo nói rồi luật sư sẽ bắt cậu khai tất cả những gì cậu biết tại tòa và cậu sẽ phải bịa ra khối chuyện đấy. Sẽ chẳng có phiên tòa nào đâu. Gerard vừa nói vừa đá chân vào chiếc đàn dương cầm một cách trầm tư. Không có phiên tòa nào ư? Trong báo có nói thế mà. Gerard chậm rãi nói tiếp. Những kẻ phạm tội đó chắc hẳn đã nhận được lời cảnh báo từ một kẻ đồng lõa vì thế những công tác chuẩn bị đáng khâm phục để bắt bọn chúng khi chúng quay lại lấy đồ ăn trộm phi nghĩa đã không có kết quả. Nhưng cảnh sát đã lần ra manh mối. Thật tiếc, Mặt Bèo nói, Cậu không phải lo, họ không lần ra được manh mối nào đâu. Seran nói, chân vẫn đá vào chân chiếc đàn dương cầm. Ý tớ không phải là manh mối, mà là kẻ đồng lõa cơ. Thật tiếc là cậu nghĩ rằng hắn ta đáng ghét. Bởi vì hắn chính là tớ đấy Gerard nói rồi đứng dậy Thôi không đá chân vào chiếc đàn dương cầm nữa Cậu ta nhìn thẳng về phía trước giống như nhìn của cậu bé đứng trên bông tàu đang bốc cháy. Tớ không nở, cậu ta nói. Tớ biết cậu nghĩ tớ là tội phạm, nhưng tớ không thể làm điều đó được. Tớ không biết thám tử phải làm như thế nào. Có lần tớ đến nhà tù cùng với bố tớ, rồi sau khi gợi ý cho chú cảnh sát Sân Sân thì tớ mới nhớ ra điều đó và tớ không thể làm điều đó được. Tớ biết mình là kẻ xấu xa và không xứng đáng là một công dân Anh. Tớ thì lại nghĩ rằng cậu là người thật tốt bụng. Mark beo nhỏ nhẹ nói, ừ, cậu cảnh báo chúng như thế nào? Chỉ việc đẩy một tờ giấy vào bên dưới cửa, cánh cửa ngôi nhà mà hắn đang ở đấy, rồi bảo hắn trốn đi. Ôi, Cậu hãy nói chính xác là cậu viết gì trên tờ giấy đó đi có được không? Mặt bèo rất quan tâm tới điều này. Tớ viết là cảnh sát biết hết trừ tên của anh. Nếu sống tốt thì anh sẽ được an toàn. Nhưng nếu anh còn gây ra vụ trộm nào nữa thì tôi sẽ tố cáo anh. Còn anh thì cứ chờ đấy. Từ một người bạn. Tớ biết như thế là sai, nhưng tớ không thể không làm thế được. Đừng nói với ai nhé họ sẽ không hiểu tại sao tớ lại làm điều đó mà ngay cả tớ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân tớ nữa tớ hiểu mặt bèo nói vì cậu có trái tim nhân từ và cao thượng nhân từ chỉ chứ Gerard nói rồi cậu ta thôi cái kiểu nói trẻ con đó và trở lại là chính mình thôi nào đi rửa tay đi gớm người ngợm gì mà nhem nhuốc thế có cậu bẩn thì có chứ tớ thì không nhé Mặt bèo nói, chẳng qua đó là thuốc nhuộm thôi. Sáng nay cô tới nhuộm chiếc áo, trong cuốn Home Driver có hướng dẫn mà. Mà cô tớ cũng nhem nhút giống tớ thôi. Thật tiếc là chiếc nhẫn không làm cho cậu tàn hình từng phần được, chẳng hạn như không làm tàn hình chỗ bị bẩn chẳng hạn. Có thể, Gerard đột nhiên nói, nó thậm chí sẽ không làm cho mọi người tàn hình nữa ấy chứ. Tại sao không? Cậu vẫn chưa làm gì với nó, có phải không? Bà Bèo sẵn giọng hỏi Không, nhưng cậu không thấy là cậu đã tàn hình trong suốt 24 tiếng đồng hồ là gì? Tớ chỉ tàn hình có 14 tiếng đồng hồ Còn chị Elisa chỉ tàn hình có 7 tiếng đồng hồ thôi Như vậy là mỗi lần giảm đi 7 tiếng Và giờ đây chúng ta đã... Cậu tính giỏi thật đấy bà Bèo nói tỏ ra sợ hãi Cậu thấy đấy mỗi lần giảm đi 7 tiếng đồng hồ. Và cứ thế 7 trừ 7 thì không còn nữa chứ gì. Xong lần này chắc là sẽ khác đấy. Chẳng thể nào là âm 7 được vì tớ không biết nó thế nào. Trừ phi chiếc nhẫn làm người rõ hơn, nghĩa là trong dày hơn ấy mà. Không, cậu làm đầu óc tớ lạng lên hết rồi đây này. Mặt bèo nói. Còn một điều kỳ lạ nữa, Seran nói tiếp. Khi cậu tàn hình, những người thân sẽ không yêu mến cậu đâu. Như cô của cậu đấy, cả cô em gái Kathleen của tớ cũng thế, nó chẳng thèm quan tâm gì khi tớ đi bắt trộm. Chúng ta chưa biết hết về chiếc nhẫn. Ôi, cô giáo đã mang bánh về rồi kìa. Chạy đi lấy đi, hỡi những tên cướp dũng cảm. Hãy rửa tay rồi đi ăn. Nói xong chúng chạy đi rửa tay Không phải chỉ có bánh mà còn có cả mận, nho, mứt trái cây, nước soda, nước quả mâm xôi và sô-cô-la đựng trong những chiếc hộp xinh xắn cùng kem nguyên chất, dày, ngậy trong những cái bình màu nâu. Ngoài ra còn có cả một bó hồng to nữa. Cô giáo vui vẻ lạ thường, khác hẳn với khi dạy. Một tay cô bày bánh cùng mứt hoa quả và làm những vòng hoa rồi đội lên đầu từng đứa một. Cô không ăn gì nhiều, mà chỉ nâng cốc chúc sức khỏe của Marbel, vị khách của mọi người ngày hôm đó. Trong cốc đựng một thứ nước uống màu hồng thật đẹp, trộn từ nước quả mâm xôi với nước soda. Và cô khuyên Jimmy đội vòng hoa lên đầu với lý do là các thần ở Hy Lạp đều đội vòng hoa khi ăn tiệc. Từ trước đến giờ, chưa từng có cô giáo nào thết đãi như thế cả. Mọi người kể chuyện vui vẻ rồi cười phá lên. Jimmy biểu diễn các trò với dĩa và nút chai cùng với những que diêm và táo. Toàn trò đã quá quen thuộc với mọi người. Cô giáo kể cho bọn trẻ nghe về những câu chuyện về thời học sinh của cô khi cô còn là một cô bé với hai lọn tóc gọn gàng. Bọn trẻ chẳng hiểu lọn tóc là gì thì cô liền lấy bút chì và giấy ra rồi vẽ bức tranh nhỏ thật đẹp về bản thân mình khi còn bé với hai biếm tóc dày ngắn trên đầu trông giống như những cái kim đan thò ra từ đám len tối màu. Rồi cô lại vẽ những bức tranh mà chúng yêu cầu cho đến khi mặt bèo sợt áo Zeran và thì thầm. Hãy hỏi về diễn kịch đi. Cô vẽ cho chúng em mặt trước của một rạp hát đi ạ. À. Rạp hát của Pháp ấy, Zeran nói khéo. Chúng cũng chẳng khác gì những nhà hát của anh đâu, cô giáo trả lời. Ý em là cô có thích kịch ở nhà hát không ạ? À? Ồ có chứ, cô thích lắm. Được rồi, bọn em sẽ diễn một vở kịch để cô xem ngay bây giờ hay chiều nay nếu cô thích. Sarah nói ngắn gọn. Chị Elisa sẽ rửa bát. Kalin thì thào. Mà bọn mình đã hứa là sẽ cho chị ấy xem rồi mà. Hay là tối nay vậy? Sarah nói. Chị Elisa có thể cùng xem được không ạ? À? Dĩ nhiên là được, các em hãy vui chơi thỏa thích Cô giáo nói Nhưng chúng em chỉ muốn làm cho cô vui thôi ạ à. Mặt bèo nói Vì chúng em rất yêu quý cô, phải không mọi người? Đúng thế Cả bọn đồng thanh không chút do dự Mặc dù những người kia chắc chẳng bao giờ nghĩ đến việc tự mình nói ra điều như vậy Song mặt bèo đã nói Và cả bọn thấy điều đó là đúng Thật ư Cô giáo nói các em yêu quý cô giáo già này ư? Không thể nào. Cô đâu có già ạ. À? Bạc Bèo nói, ít ra cũng không đến nỗi già lắm và trông cô dễ thương như nàng công chúa ấy. Cô nhanh trí nói thêm, Thôi đi đi, cô bé hay nịnh kia. Cô giáo vừa nói vừa cười, rồi Mark Bell đi, những người kia cũng đã lên hơn nửa cầu thang rồi. Cô giáo ngồi lại trong phòng khách như thường lệ và thật mừng là cô đã không bận tâm nhiều vì cánh cửa đã mở ra khép vào gần như suốt cả buổi học chiều hôm đó. Liệu chúng có được mượn vải bọc ghế theo và những chiếc gối đệm ở ghế tràn kỹ không? Liệu chúng có được mượn dây phơi quần áo ra khỏi phòng giặt không? Elisa nói không, nhưng liệu chúng có thể mượn không? Liệu chúng có mượn được tấm thảm gia cụ trước lò sưởi không? Liệu chúng có thể uống trà trong vườn không? Vì gần như cả phòng khách đã được dùng làm sân khấu rồi Và Elisa đã pha trà chưa? Liệu cô giáo có thể cho chúng mượn những chiếc khăn quàng cổ bằng vải sặc sỡ, áo khoác hay những đồ có màu sáng không? Được, cô giáo có thể cho chúng mượn, mà còn cho mượn cả những đồ bằng lụa nữa. Cô đúng là một cô giáo đáng yêu. Cô giáo có phấn hồng không nhỉ? Chúng thường nghe nói rằng những cô gái người Pháp hay có thứ đó mà. Không, cô giáo không có và chỉ cần nhìn mặt cô cũng biết rằng cô chẳng cần thứ đó. Cô có cho rằng những hàng thuốc bán phấn hồng không nhỉ? Hay cô có dư bộ tóc giả nào không nhỉ? Trước những câu hỏi hóc búa này, cô giáo dùng tay gỡ ra cả tá kẹp tóc và mái tóc dày đen nhánh tuyệt đẹp của cô xõa xuống tận đầu gối. Cô không có, các em đòi hỏi khiếp quá đấy. Cô giáo thốt lên, cô không có tóc giả hay phấn hồng gì cả. cho các em còn muốn mượn luôn cả bộ răng của cô hả? Cô cười để lộ hàm răng trắng của mình. Em đã từng nói cô như một nàng công chúa. Mặt bèo nói, giờ thì em biết rồi, cô giống y nàng Rapunzel. Cô cứ để tóc như thế đi, Bọn em có thể mượn cô chiếc quạt lông công trên bệ lò sưởi, những cái móc sau tấm rèm và tất cả những chiếc khăn tay mà cô có được không ạ? À? Cô giáo không từ chối bọn trẻ bất kỳ thứ gì. Bọn chúng mượn được những chiếc quạt và khăn tay, cùng vài tờ giấy vẽ to bản đắt tiền để ở trên chiếc tủ ở trường, cùng những chiếc bút lông trồn hảo hạn và hộp thuốc vẽ của cô. Giờ thì ai nghĩ cô ấy giả tạo nữa nào? Seran thì thầm. Miệng ngậm chiếc bút lông một cách trầm ngâm Và nhìn vào cái mặt bằng giấy mà cậu ta vừa vẽ ừ, Tớ phân vân tại sao nước vẽ màu đỏ lại có vị của nước cốt thịt hiệu lipid Dẫu sao, hôm đó là một ngày thật thú vị Bạn biết đấy, có những ngày mà mọi việc đều suôn sẻ từ đầu đến cuối Mọi thứ bạn muốn đều như ý Không ai hiểu nhầm bạn Và bạn làm được những việc thật đáng khâm phục Thật khác xa với những ngày bình thường mà bạn biết như khi dây giày của bạn bị đứt, lượt để không đúng chỗ, bàn chải bị đá phải, xoay tròn, rồi chui tọt vào gầm giường mà bạn không thể với tới được. Bạn đánh rơi xà phòng, cúc áo bị đứt, một sợi lông mi rụng vào mắt. Bạn đã dùng đến chiếc khăn tay sạch cuối cùng, cổ áo đã sờn và cứa vào cổ bạn. Rồi đen đuổi nhất là dây treo của bạn đứt và không còn sợi dây nào nữa. Vào ngày như thế, Tất nhiên là bạn xuống ăn sáng muộn, nhưng mọi người lại nghĩ bạn cố tình làm thế. Rồi những ngày cứ thế cứ tiếp diễn và càng lúc càng tồi tệ hơn. Nào là bạn để sách bài tập không đúng chỗ, bạn đánh rơi sách số học xuống bùn, bút chì của bạn bị gãy. Và khi bạn bỏ lưỡi dao ra để gọt bút chì, thì bạn lại sơ ý cắt phải móng tay. Vào ngày như thế, bạn thường bị kẹp ngón tay cái vào cửa và đầu óc bạn rối như mới bồng bông với những thông điệp người lớn gửi đến cho bạn. Bạn làm đổ chén trà, còn bánh mì phết bơ thì chả thấy bơ đâu. Khi bạn đi ngủ lúc cuối ngày, thường lúc đó bạn thấy hổ thẹn, bạn thấy thật khó chịu khi có những việc xảy ra mà lỗi hoàn toàn không phải ở bạn. Như bạn đã biết, ngày hôm nay là một trong những ngày mọi việc như ý Thậm chí cả bữa trà trong vườn mà bọn chúng lấy một phiến đá đặt gần hòn nông bộ làm bàn uống trà cũng thật thú vị. Dẫu cho trong đầu của bốn trong năm người toàn là những suy nghĩ về vở kịch sắp tới. Còn người thứ năm là nghĩ đến bản thân, chẳng có liên quan gì đến bữa trà hay chiến kịch cả. Rồi chốc chốc xen giữa những tiếng đóng cửa đánh sầm một cái là sự im lặng thú vị và tiếng chân chạy lên xuống cầu thang như bay. Vẫn còn sớm mà tiếng chuông đã rung lên báo giờ ăn tối. Tín hiệu đó đã được mọi người thỏa thuận vào lúc uống trà và được được giải thích kỹ cho Elisa. Cô giáo đặt quyển sách xuống rồi đi ngang qua đại sảnh có ánh nắng vàng chiếu rọi vào. Đến chỗ có ánh đèn vàng nhợt nhạt hát ra từ phòng ăn. Elisa đang cười khúc khích, mở cửa cho cô giáo vào, rồi đi theo cô. Cửa chớp đã đóng, những tia sáng ban ngày chiếu qua phía trên và phía dưới cửa. Những chiếc khăn trải bàn ăn màu xanh đen trong trường đang được phơi trên dây ở sân sau. Dây phơi võng xuống thành hình vòng cung trong vui mắt, nhưng mục đích là đỡ cho những tấm màn che một phần căn phòng dùng làm sân khấu. Những hàng ghế đã được xếp từ đầu đến cuối phòng, mà hình như tất cả các ghế trong nhà đều được huy động thì phải, Cô giáo giật nảy mình khi thấy vài chiếc ghế đã có người ngồi, mà những người đó trông thật kỳ quái. Đó là một quý bà đội chiếc mũ được buộc xuống dưới cằm bằng chiếc khăn tay đỏ, rồi một bà đội chiếc mũ rơm kết hoa, bàn tay kỳ quặc của bà ta thì đặt ra chiếc ghế phía trước. Những người đàn ông còn lại thì có hình dáng kỳ quái và tất cả đều đội mũ. Vậy là các em có mời bạn à? Cô giáo thì thầm qua khe hở giữa những tấm khăn trải bàn. Lẽ ra các em phải hỏi cô chứ. Tiếng cười và tiếng hoang hô hung ra đáp lại cô giáo qua các nếp gấp của những tấm khăn trải bàn dùng làm màn sân khấu đó. Không sao, thưa nàng Rapunzel. bèo kêu to, hãy bật đèn lên. Đó chỉ là một phần của buổi diễn thôi. Elisa vẫn khúc khích cười, xô đẩy những hàng ghế, khiến cho chiếc mũ của một vị khách rơi ra và bật lên ba chiếc đèn sáng chói. Cô giáo nhìn vào những người ngồi gần mình nhất, cúi xuống nhìn cho rõ hơn, nửa bật cười, nửa kêu thét lên và đột ngột ngồi phịch xuống. Ôi, họ có phải là người đâu? Cô giáo kêu to, Elisa còn thét to hơn khi thấy thế và nói giọng khác hẳn. Bên trong họ không có gì cả. Cả bảy khán giả ngồi im ắng giữa đống ghế lộn xộn. Thật sự chẳng có gì bên trong cả. Cơ thể của họ chỉ là những chiếc gối ôm và những chiếc chăn cuộn lại. Còn xương sống là những cán chổi, chân tay, là những chiếc gậy đánh khúc khôn cầu. Và ô, vai là những thanh gỗ mà cô giáo dùng để giữ cho những chiếc áo jacket của mình không bị nhàu. Bàn tay của họ là những chiếc găng tay đột khăn tay bên trong, còn mặt là những chiếc mặt nạ giấy được họa sĩ không chuyên Gerard vẽ vào lúc chiều, được buộc chặt vào những chiếc đầu tròn bằng các đầu gối ôm. Những khuôn mặt đó trông khá đáng sợ. Gerard đã cố hết sức, nhưng ngay cả khi cậu ta đã vẽ hết sức thì cũng khó có ai nhận ra đó là những khuôn mặt nếu như chúng không được để vào vị trí của bộ mặt, sửa cổ và mũ. Lòng mày của chúng được vẽ bằng mũi đèn với vẻ mặt giận dữ, mắt thì bằng đồng năm xu, còn trên môi và má bôi đỏ quá, đến nửa cái son đựng nước vẽ màu đỏ ấy chứ. Chà, các em đã tự tạo ra khán giả đó hả? Hoang hô! Cô giáo thốt lên sau khi trấn tĩnh lại và vỗ tay và sau tiếng vỗ tay đó, bức màn từ từ được kéo lên, một giọng nói cất lên, nghe rờn rợn. Người đẹp và con thú Rồi sân khấu hiện rõ ra trước mắt mọi người Đó là một sân khấu thật sự Gồm những chiếc bàn ăn kê gần nhau Và bên trên phủ những chiếc khăn trải giường màu hồng và trắng Khi đi trên đó thì không đứng vững được và có tiếng cọt kẹt phát ra nhưng trông rất ấn tượng. Cảnh đơn giản nhưng có sức thuyết phục. Một tấm bảng bằng bề cứng to, gặp vuông lại, có những chỗ bị cắt và phía sau có một ngọn nến rất giống với lò sưởi trong nhà. Chiếc mũ của Elisa được để trên một chiếc ghế đẩu, bên dưới là một chiếc đèn ngủ. Một giỏ giấy lộn với hai hay ba khăn lau bụi, trong đó có để một chiếc áo khoác một bộ pyjama màu xanh ở phía sau ghế dùng để kết thúc cảnh đó. Bọn trẻ không cần phải thông báo gì từ cánh gà rằng đây là hiệu giặt là tại nhà người đẹp, vì cảnh đó là về một hiệu giặt là chứ không phải về cái gì khác cả. trong họ y như khán giả thật ấy nhỉ? Mắc beo thì thầm trong cánh gà. Tiếp tục đi Jimmy, đừng quên nhân vật là thương gia, phải tự đắc, nói nhiều đấy. Jimmy Lúc này người trông to ra vì được nhét thêm những chiếc gối và mặc chiếc áo khoác đẹp nhất mà Seran mua với ý định là dùng trong vòng 2 năm. Đầu chích một chiếc khăn Thổ Nhĩ Kỳ, trên đầu là một chiếc ô đang mở, bắt đầu hồi thứ nhất với lời độc thoại nhanh và đơn giản. Ta là một thương gia bất hạnh nhất trần đời. Ta từng là thương gia giàu có nhất Bách Đa, nhưng ta đã mất hết thuyền bè và giờ đây ta sống trong một ngôi nhà tồi tàn. Mọi người có thể thấy nước mưa chảy tông tỏng qua mái nhà như thế nào rồi đấy. Và có cô con gái của ta đang tranh thủ hứng để giặt. Và có lẽ cậu ta dừng lại đã lâu nên Seran vội nhanh chân đi vào. trong thật diện trong bộ áo khoác ngoài màu hồng của cô giáo và đóng vai người con gái cả. Thật là một ngày nắng sáo tuyệt đẹp Cậu ta nói ổng ẹo Thưa cha, cha hãy đặt chiếc ô ngửa lên Như thế sẽ tiện cho chúng con khỏi phải đi ra ngoài mưa lấy nước Này các em ơi, cha chúng ta đã kiếm được một cái chậu giặt mới rồi Thật tuyệt vời Chiếc ô mở tròn lúc này được đặt ngửa lên Rồi ba chị em quỳ xuống làm động tác như đang giặt quần áo thật Kathleen mặc chiếc váy màu tím của Elisa chiếc áo xanh của cô và một chiếc mũ bằng những chiếc khăn tay buộc lại. Mặt bèo mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng có tạp dề trắng thắt quanh và cài hai bông cẩm chướng đỏ trên tóc, nên nhìn qua ai cũng biết được ai là người đẹp trong số ba người. Cảnh này diễn ra trôi chảy, điệu múa cuối cùng với những chiếc khăn khiến cho cô giáo phải trầm trồ khen rằng trông thật đẹp. Elisa phát biểu là chị ta cười đến vỡ bụng các bạn biết rõ ràng vở kịch người đẹp và con thú mà bọn trẻ diễn hay thế nào rồi đấy. Dù cho cả buổi chiều hôm đó chúng phải bố trí trang phục và không có thời gian để tập lại. Nhưng tiết mục đó làm chúng thấy vui và hấp dẫn khán giả. Còn vở kịch nào, kể cả của Shakespeare, diễn hay đến thế không? mặc bèo trong bộ y phục công chúa của mình trông thật lộng lẫy với vai người đẹp. Còn Seran trong bộ trang phục là chiếc thảm trải lò sưởi ở phòng khách với nét độc đáo khó tả, đóng vai con thú. Nếu như Jimmy không phải là một thương gia lắm lời thì cậu ta sao có thể diễn đạt? Còn Kathleen thì ngạc nhiên và thấy vui vì đã nhanh chóng chuyển từ vai này sang vai khác như cô tiên, người hầu, người đưa tin. Vào cuối hồi 2, Mạc Bèo người đang ở trong bộ trang phục của mình đã đạt đến đỉnh cao của sự duyên dáng không thể chê vào đâu được, vì thế không cần phải thay đổi. Mặt bèo nói với Seran đang mồ hôi ròng ròng trong bộ trang phục ác thú nặng chình chịch. Này, cậu đã lấy lại chiếc nhẫn chưa đấy? Tôi đang nghĩ đến điều đó đây. Seran nói, vì cậu ta hầu như đã quên khuấy mất. Tớ sẽ đưa cho cậu vào cảnh tiếp theo, nhưng đừng để mất hay đeo nó vào đấy kẻo lại đi ra ngoài dưới dạng tàn hình mãi mãi, hay là rõ hơn người khác đến 7 lần, khiến cho cả bọn tớ trông sẽ giống như những cái bóng bên cậu. Cậu sẽ trở nên to đùng hay sẵn sàng rồi. Kathleen vừa nói vừa vội vàng bước vào sân khấu, một lần nữa trong vai cô em gái độc ác. Gerard cố thọc tay vào túi quần phía trong tấm thảm trải lò, còn mắt thì đảo tròn tỏ vẻ đau khổ, nói Tạm biệt người đẹp thân yêu, Hãy sớm trở lại nhé, vì nếu nàng vắng mặt lâu thì con thú chung thủy của nàng chắc chắn sẽ bị chết đấy. Cậu ta đeo chiếc nhẫn vào tay mặt beo rồi nói thêm Đây là chiếc nhẫn thần, ước gì được đấy Khi nàng muốn quay trở lại với con thú lãnh đạm của nàng Nàng hãy đeo chiếc nhẫn vào và đọc điều ước Thế là ngay lập tức nàng sẽ ở bên ta Người đẹp mặt beo nhận lấy chiếc nhẫn mà đúng là chiếc nhẫn đó rồi Màn hạ xuống giữa tiếng vỗ tay hoan hô từ hai đôi tay Cảnh tiếp theo diễn ra thật tuyệt vời Hai chị em gắt gỏng với nhau vô cùng tự nhiên Và sự khó chịu của con thú khi họ lấy xà phòng thật giặt chiếc váy của công chúa Và đó được coi là màn diễn xuất thật tuyệt vời Thậm chí người thương gia cũng không còn độn gói nữa Chiếc màn đóng lại khi cậu ta quả quyết rằng sự vắng mặt của người đẹp yêu mến sẽ khiến cho con thú sống như một chiếc bóng. Và cô giáo cùng Elisa lại vỗ tay cổ vũ. Này mắt beo, đỡ hộ với. Gerard gọi vọng ra dưới sức nặng của chiếc giá gỗ, bình trà, khai trà và chiếc tạp về cùng với bốn bông hoa phong lữ đỏ lấy từ đầu cầu thang, cỏ bông bạc lấy từ bếp sưởi ở phòng khách và những cây cao su cảnh lấy từ cửa sổ phòng khách để làm những chiếc vòi phun nước vào khu vườn của hồi cuối. Tiếng vỗ tay lắng dần. Tôi ước gì những người mà chúng ta làm ra sống được, khi đó họ sẽ vỗ tay hoan hô chúng ta. Mabel vừa nói vừa đỡ lấy cái ấm trà nặng. Tôi lại vui vì chúng không có sự sống. Gerard vừa nói vừa đặt lại tấm vải và giá để khăn. Tớ thấy sợ khi bắt gặp những cặp mắt bằng giấy của chúng Màn được kéo lên, con thú đang nằm đó trong áo khoác là tấm thảm trải lò sưởi giữa những người đẹp ở khu vườn, giữa bụi cỏ bông bạc, bụi cây cao su, cây phong lữ và vòi phun nước. Người đẹp sẵn sàng bước vào cảnh vô cùng hoành tráng hấp dẫn trong niềm tuyệt vọng. Thế rồi điều đó bỗng xảy ra. Ban đầu là cô giáo, cô vỗ tay khen ngợi cảnh trong vườn hai bàn tay của cô vỗ nhanh và khẽ Tiếp đến là Elisa vỗ tay Lòng bàn tay chị ta đỏ lên Rồi sau đó có tiếng vỗ tay của người khác Khoảng 6 hay 7 người gì đó Và tiếng vỗ tay của họ phát ra nghe như tiếng đập vào đề máy Chính bộ mặt chứ không phải hai Hướng về sân khấu Và bảy trong chính bộ mặt đó Là những bộ mặt bằng giấy được vẽ và nhỏ. Thế rồi tất cả từ những khuôn mặt đến bàn tay ấy Đều như con người vậy Tiếng hoàng hồ trở nên to hơn Khi bạc beo tiến lên phía trước Và khi cô ta dừng lại nhìn khán giả Vẻ hoảng hốt cũng như ngỡ ngàng Không hiểu tại sao đã khiến cho tiếng vỗ tay hoang hô một to hơn Nhưng tiếng hoang hô đó có to Là thế cũng không đủ để át đi tiếng thét của cô giáo và Elisa Khi hai người chạy vội ra khỏi phòng làm ghế đổ lóng chỏng và va vào nhau ở ngay lối cửa ra vào. Hai cánh cửa chỗ cô giáo và Elisa chạy ra đóng sầm lại. Kéo màn đi, nhanh lên! Người đẹp mắt beo nói, giọng lạc hẳn đi, không giống giọng cô lúc bình thường, cũng chẳng phải giọng của người đẹp. Jerry, những thứ đó đã sống lại rồi. Ôi, chúng ta phải làm gì đây? Seran trong bộ áo khoác là tấm thảm trải lò sưởi đứng phát dậy. Thế là tiếng vỗ tay từ những bàn tay đoạn kia nổi lên cùng với tiếng vải sột soạt khi Jimmy và Kathleen kéo màn. Có chuyện gì thế? Hai người kia vừa hỏi vừa kéo màn. Lần này là cậu đã làm điều đó đấy. Seran nói với mặt beo. Lúc này mặt cô đang hồng và mồ hôi nhễ nhại. Ôi những sợi dây này phiền phức quá, Cậu không giật đứt đi được à tớ đã làm thế ư Mặt bèo đáp tớ thích thế à Còn hơn cả tớ nữa đấy Gerard nói Ôi được rồi Mặt bèo trả lời Nào Ta không thể để cho chúng sống như thế được Mà phải làm chúng trở về trạng thái là những đồ vật như lúc trước Dù sao thì đó cũng là lỗi của cậu Gerard nói Quên hẳn cái tính hào qua lịch thiệp của mình Cậu không thấy sao Chiếc nhẫn đã thành chiếc nhẫn ướt rồi Tớ đã biết điều gì đó khang khác sẽ xảy ra Hãy rút con dao khỏi túi áo của tớ vì sợi dây bị thắt nút rồi Jimmy Kalin Những tên xấu xí sống lại vì Marbel đã ướt thế đấy Dừng vỡ kịch lại và cho chúng trở về trạng thái như cũ đi Jimmy và Kathleen thận trọng nhìn qua màn sân khấu và lùi lại khi thấy những bộ mặt trắng cùng các con mắt đang nhìn chằm chằm. Không phải em, lời Thật vô tích sự Kathleen nói và cô nói đúng Mọi người đều thấy thế Lúc này Seran gần như đã thoát khỏi cái áo khoác và tấm thảm trải lò sưởi Nhưng phần cứng nhất của lưỡi dao đã làm gãy móng tay cái của cậu Và có tiếng sột soạt Rồi tiếng bước chân nghe nặng nề ở phía sau tấm màn Bọn chúng đang đi ra ngoài đấy Kathleen thét lên Chúng đang đi ra bằng những chiếc chân là ô và cán chổi đấy Anh Jerry đừng cản chúng, chúng đáng sợ lắm Không cản chúng thì đêm mai tất cả mọi người trong thành phố sẽ điên hết đấy Seran kêu lên Nào, đưa nhẫn, đưa cho chết chiếc nhẫn để tới bỏ điều ước đó đi Cậu ta lấy chiếc nhẫn từ cô bạn mặt Macbeth không phản kháng gì và nói to Tôi ước những kẻ xấu xí kia sẽ không tồn tại nữa rồi cậu ta lao qua cửa Trong tâm trí mình Cậu ta nghĩ rằng điều ước của mặt beo đã không còn tác dụng Và căn phòng trống kia sẽ toàn là những cối ôm mềm Mũ, ô, áo khoác, găng tay Các đồ vật tạo thành những sinh linh có cuộc sống ngắn ngủi Nhưng cả căn phòng vẫn còn những đồ vật có sự sống và kỳ lạ đó những cán chổi và ô khủng khiếp kia đã ngắn lại Một bàn tay chỉ ra và một bộ mặt trắng, nhọn, hai má đỏ nhìn vào cậu ta, rồi đôi môi đỏ mở rộng nói điều gì đó mà cậu ta không sao hiểu nổi. Giọng nói này khiến cho cậu ta nhớ đến người ăn mày già bên cầu không có vòm miệng. Những kẻ này dĩ nhiên không có vòm miệng, tất nhiên là chúng không thể có được. Ậu ó ể ới ịu, o ôi ọt ách ạn ốt ực ong tiếng nói đó lại vang lên tiếng nói đó vang lên đến bốn lần thì seran mới kịp tỉnh lại để hiểu được rằng kẻ khủng khiếp kia vẫn còn tồn tại và không thể kiểm soát được đang cất tiếng nói một cách nhẫn nại thật bình tĩnh và lịch sự đến khủng khiếp cậu có thể giới thiệu cho tôi một khách sạn tốt được không? Hết chương 6 Điều gì sẽ xảy ra với những sinh vật kỳ lạ này? Và các bạn nhỏ sẽ làm thế nào để giúp cho những sinh vật ấy sẽ không còn tồn tại được nữa? Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7 ở video tiếp theo. Vương Nhị rất mong các bạn sẽ thích câu chuyện này. Xin nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhị nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.